đó, giờ mình sẽ lên à, cái bàn thôi đây nha buổi trưa của gia đình mình nha cả nhà đó. cá lau kiến luộc xả nè chấm với ớt à, đây là cá môn nha đó. cá cha chấm với bánh à, gừng đây hồi mình sẽ lấy những cái đá đất nè đặng vô với ớt nha rồi ok chào các nhà hang thì hiện tại nãy giờ mình mới vừa làm xong ờ, mới cá lao kiến này cả nhà đó thì ờ, tại hôm nay lâu quá mình không có ra video ha thì hôm nay ờ, sẵn tiện ông cậu mình mới tắt đè à, cho được mới cá, cá kiến với mấy con cá thì hôm nay mình sẽ làm món cá lao kiến luộc sản cả nhà đó nãy giờ mình mới vừa làm sạch xong nè rồi hỏi chút mình cho sơ chế còn xả thì bà xả đây ra ngoài vườn á thấy xả xong rồi với hái vài cộng một xong nấu nồi à, cháo à, cá dầu nấu cháo môn các bạn với cá lau kiến luộc xả rồi mà các bạn theo dõi video mình ha này do màng cá nó dễ vi phạm bản quyền nên mình à, nó xong mình mới quay cho bạn xem đó, lâu rồi không quay video à, đăng lên các bạn hôm nay video bị xóa hoài à do bị vi phạm cái chính sách gì đó mình cũng buồn mình không muốn đăng video đó này sẵn tiện ấy mình làm video này luôn đăng mời các bạn xem luôn giờ mình ra ngoài vườn mình xem bà xã hái xả xong chưa đó, bà xã đang à, cắt mấy cái à, xả đang hồi mình vô mình luộc cá lau kiến nè bà xã đang cắt xả nè chi hai mấy cọng môn này nấu là cho môn nè đây là mấy xả mình trồng nha đây nó lên tốt nè mấy bự cắt nhiều nhiều đi luộc xả luôn hồi qua tát cái đề đó các bạn cái đề bên đó cái đề bên nó ăn khô đây nè qua ngồi cái đề qua cá quá trời luôn mà mình đi làm mình không có công mình quay được mới cái lầu kiến cá lóc cá rô chủ yếu cái đề này cá thiên nhiên thôi à nên họ mình sẽ à, qua đây mình cắt mấy cái môn này vô à, mình nấu cháo cháo mông cá dồ qua đề được mới cá dồ đây là cái đề mới tác này test hôm qua ngồi vô nè các bạn đề này là đề tự nhiên các bạn cá mấy hả? chủ yếu cá rô cá lóc cá phi đây dập này đây là cây ớt chín đỏ cây mình gào đừng cho chó vô còn đây chín nhiều hơn mình vô cái này đây là cái lá à, đất cho thanh các bạn nấu uống cho nó mát được ok hiểm nè trái đỏ luôn nó dài trái vô à. cái này ớt này là ớt à, ở quê mình người ta gọi là ớt chim biển các bạn chim nó ăn xong á nó ị xong rồi cái à, nó mọc tự mọc luôn à ớt này ăn rất tốt không có phân thuốc gì trơn á chín <laughs> đỏ cây luôn giờ đây cho đủ ăn sẽ cho vô ít muối đây mới cột mới cột ăn mới ngon đây đây ăn vậy mới đã okay. 我们应该。 đó giờ bà xã mình sẽ bắt đầu à, bắt cái làm bếp nhỏ máy đây bên đây là nồi cháo mông ha cháo mông cháo cá giòn nha các bạn đó. thì nãy giờ cũng à, mới vừa nấu gần xong rồi các bạn ơi nồi cháo mông nhìn ngon quá cá giòn hồi qua thì ông cậu cũng cho mình nè à, mới cá lau kiến với con cá giòn đó mình nấu cháo nhìn hấp dẫn bây giờ mình sẽ bỏ vô bát nước rồi nó chơi gì đây mình sẽ cho ít gia vị nè ở đây có muối nè đường ngọt cho ờ, ăn bình thường các bạn đây bên đây là cháo nè chạy ờ, sau khi cho gia xong mà mình sẽ bắt đầu tiến hành luộc nó thôi các bạn ạ Ê, cái nồi ờ, cá chín rồi nha nó thịt nó mềm rồi nè ừ, giờ mình sẽ gắp nó ra miếng kìa khối lên gung ngút luôn cả nhà ơi ngon hấp dẫn quá wow. cho em đắp cho để nóng xong bún nó chanh nữa ha càng ngon đó giờ mình sẽ kinh à, các bàn thôi à. cả nhà bữa trưa của gia đình mình nha cả nhà đó. À, cá lau kiến luộc xả nè chấm với ớt à, đây là chá môn nha đó. cá cha à, chấm với à, bánh gừng đây hồi mình sẽ à, lấy những cái đá đất nè đặt vô với ớt nha. rồi, với, à, để ăn với cá lau kiến rồi hai đứa đâu rồi đi ăn đi ăn với chú ờ, tư luôn đây cả nhà bà xã đang lột con ờ, cá lau kiến cho mấy nhỏ ăn đây là bé nhi nha chào cả nhà đi con nè hôm nay à, mời bé nhi ăn cá lau kiến lục xả nha đây là bác khang nha chào mấy cô chú đi con à, hôm nay con ăn gì ăn gì món này món gì cá lau kiến luộc xả hả dạ. rồi bên đây là cháo môn cho nha dạ. ừ. đây còn đây là môn nè đây tắt mình là này vô ờ, cái muối ờ, ớt nha giờ chét nhìn ngon luôn còn đây là món gừng cái nhà để ăn với ờ, cá cha nấu cháo môn nhìn hấp dẫn quá để mình sẽ một miếng rồi các bạn ngon không cho con dán miếng à cái hột kiến không nóng chảo lượng cái hột kiến không có xương chà cái hột kiến đâu có xương đâu con hay mà cả nhà cá này luộc cả lọc bây giờ lắm thịt không quá rồi con chấm à, à. à ngon không ngon không mấy điểm mấy điểm hôm nay mẹ làm á chín điểm mà, Ô, mà cha làm mấy điểm? Ồ oh. Cha làm nào? <laughs> Cha làm món này nè Chưa ăn món thử đi Ăn thử món này coi sao Đó Chấm đây nè Cái này chấm với uh, mắm gừng Đây là chấm ôm nè Đây chấm ôm như cả nhà Ngào thế sao thế sao nó gần mà cái này không có chắc không thổi đầy lên bàn đấy cài quá chơi cái uh, dĩa muối ớt uh, siêu cay hôm nay khang ăn cay dữ luôn á đây nè chấm nè quất nè ó ồ đã không à. Nha hết nguyên con con Ăn được mấy con? Một con hả? Ăn được chín con à, Mà mình để mình làm chén cháo ở nhà bà kêu bác ba quan cháu kìa mình chấm nó cũng được nữa cái màu mình chấm như cái này cũng được cũng ngon này là món món gừng cũng ngon lắm ừ. rồi mời cả nhà ha đó, rồi hôm nay gia đình mình à, dùng bữa hôm nay là vậy các bạn chắc mình cũng ờ, xin phép về dừng video đây ha thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video nếu mà cả nhà thấy thích thì hãy like cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha rồi chào mấy cô chú này con chào cô chú hẹn gặp lại mấy cô chú ở video tiếp theo bye bye Bye.